Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh vô sinh hiếm muộn là một bệnh rất phổ biến hiện nay, nhưng để hiểu đúng về vấn đề và cũng như là có cho mình những phương pháp và những cách đề phòng đúng đắn thì chưa hẳn ai cũng rõ. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về căn bệnh tắc vòi trứng và đa nhân sơ tử cung. Và với chủ đề này, chương trình sẽ cùng đồng hành với bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, cũng như là giám đốc phòng khám FAA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Chào MC ờ, Thúy Miền, chào các quý vị khán giả đang ờ, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ ạ. À. tuần vừa rồi thì à, có một câu hỏi à, của bạn Nguyễn Thị Nga, sống tại Hòa Bình, à, có câu hỏi như sau Cháu năm nay 28 tuổi, vợ chồng cháu kết hôn hơn một năm mà chưa có con. Sau khi đi khám bác sĩ thì cháu nhận được kết quả là cháu bị tắc hai vòi trứng và đa nhân sơ tử cung. Đặc biệt, đa nhân sơ của cháu không thể phẫu thuật được vì bị dưới niêm mạc. À, chương trình à, cho cháu hỏi là với trường hợp như cháu thì cách chữa trị như thế nào và có thể có thai tự nhiên được hay không? Cháu cảm ơn chương trình và mong sớm nhận được phản hồi thì à, đầu tiên thì để cho khán giả có thể hiểu rõ và nắm vững được cái à, vấn đề à, tắc vòi trứng cũng như là đa nhân sơ tử cung thì bác sĩ có thể đưa ra những cái thông tin đầu tiên về cái căn bệnh này được không ạ? Về trường hợp của bạn Nga 28 tuổi, bạn có gửi câu hỏi đến chương trình thì hiện tại hai vợ chồng đã lấy nhau được hơn một năm thì ờ, đã chắc chắn là đã đi khám và chụp x quang rồi thì mới biết được là hai vòi trứng hai bên là bị tắc để hiểu về cái à, tắc vòi trứng ấy, thì có nghĩa là hai cái vòi trứng nó là một uh, bộ phận uh, trong cái đường uh, sinh dục của uh, người uh, phụ nữ đấy thường thường tinh trùng sẽ phải đi uh, từ uh, âm đạo này đi qua cổ tử cung sau đó là đi qua buồng tử cung rồi vào hai cái vòi trứng này thì uh, bắt đầu mới có thể gặp được uh, trứng hoặc là trứng cũng sẽ phải thì uh, di chuyển ngược lại từ buồng trứng vào trong vòi uh, gặp tinh trùng sau đó là gì về buồng tử cung để làm tổ Đấy. nhưng mà trong một cái trường hợp nào đó mà các bạn à, bị tắc hoàn toàn hai cái bên vòi trứng này thì uh, cái nguyên nhân mà gây ra uh, tắc này thì uh, có thể do um, bị viêm nhiễm ngược dòng lên Đấy, thì uh, cũng gây ra cái hiện tượng tắc hoặc là gì um, có thể bị viêm dính viêm dính ở bên trong cái vùng tiểu khung làm hai cái vòi trứng nó gập gập lại Đấy, và cũng có thể thì gây ra cái tắc vòi tử cung hai bên ờ, ngoài ra nữa thì ờ, tắc vòi tử cung còn có thể gặp ở một số trường hợp là dị dạng dị dạng có nghĩa là có thể không có vòi không có hai cái vòi tử cung và như vậy sao khi mà bị tắc hoặc là không có vòi tử cung thì uh, chúng ta um, trứng sẽ không thể gặp được tinh trùng và như vậy thì chúng ta hoàn toàn là gì là không thể có có thai được tự nhiên đấy và đặc biệt là một số những cái trường hợp các bạn mà bị tắc thì bây giờ có cái ờ, phương pháp đó là các bác sĩ có thể bơm uh, áp lực ờ, lớn vào trong uh, buồng tử cung và thì làm thông hai cái vòi trứng này hoặc là gì sẽ dùng các phương pháp về mổ nội soi để ờ, đưa mình chúng ta sẽ đưa những cái ống nội soi vào trong trực tiếp vào trong ổ bụng do đó là chúng ta nhìn vào cái buồng tiểu ờ, khung sẽ tìm được hai cái vòi trứng và thì uh, một số các bác sĩ thì sẽ bơm trực tiếp ở bên dưới uh, cái bơm xanh methylene ở bên dưới uh, buồng tử cung vào trong để xem cái hai cái cái vòi tử cung này nó có thông được hay không. Nếu trường hợp mà xanh methylene có thể chảy vào trong ổ bụng thì có thể là thì uh, cái đoạn tắc đấy nó đã được thông rồi. Nhưng mà thì một số trường hợp thì khi mà chúng ta bơi như vậy thì hai cái vòi bắt đầu nó phồng lên thì mà nó cũng không có thể ra được cái xanh methylene đó thì uh, hai cái vòi đó nó nó chắc chắn là nó sẽ bị tắc và các bác sĩ thường thường có thể thì sẽ nong tách nong tách uh, hoặc là gì ờ, gỡ dính để gì để cho hai cái vòi uh, tử cung này thì uh, nó nó thông trở lại ở một số các uh, chuyên gia ở bên nước ngoài thì người ta có những cái loại chất gel gel có thể gì Ừ, đưa vào trong cái um, vòi tử cung này để để chống dính lại Bởi vì thực ra thì cái tỷ lệ mà viêm dính lại thì rất là cao Đấy, cho nên là thường thường bây giờ các bác sĩ cũng sẽ ít khi mà sử dụng những cái biện ờ, pháp mà nong tách hay, hoặc là thông cái vòi bằng ờ, phương pháp nội soi mà có thể sẽ ờ, kẹp cắt hai cái vòi tử cung đó và thì chúng ta sẽ chuyển sang làm thụ tinh nhân tạo cho ống nghiệm bằng phương pháp IVF. Vậy thì đối với trường hợp mà bị à, đa nhân sơ thì à, thì sao ạ? Ta nên hiểu cái vấn đề này như thế nào ạ? Bạn Nga đây thì ờ, ngoài cái trường hợp uh, ngoài cái, cái cái vấn đề là hai cái vòi ờ, trứng ờ, đang bị tắc thì bạn còn có một cái nữa đó là gì? là u ổ đa đa nhân sơ tử cung và đa nhân sơ tử cung lại, lại nằm ở dưới cái niêm mạc thì đây là một cái dạng um, Ừ, nhân sơ nó có thể gây ra cái rong kinh rong huyết hoặc là gì gây ra cái sẩy thai và sớm và cũng rất khó để để có thai tức là bây giờ ờ, ở thúy miền ờ, tưởng tượng đó là gì ờ, đa u sơ tử cung thì u sơ tử cung nó sẽ có bốn cái dạng khác nhau ở bốn cái vị trí đầu tiên là gì à, chúng ta sẽ kể đến à, loại đó là nằm ở dưới thanh mạc cái loại này thì à, kích thước nó có thể rất là to nhiều trường hợp à, có thể um, to từ trên 10 cm đường kính nhưng mà cái trường hợp này thì nó lại không ảnh hưởng gì đến nhiều cái niêm mạc và đôi khi thì chúng ta có thể có thai tự nhiên được bình thường đấy trường hợp thứ hai đó là gì là u sơ tử cung ở trong cơ tử cung đấy ở trong cơ ờ, tử cung thì ờ, đôi khi nó làm biến dạng cái ờ, tử cung của mình tử cung của mình nó sẽ bị to lên đấy và thì một phần uh, khi mà cái u sơ bắt đầu nó to dần to dần nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái niêm mạc của chúng ta và như thế thì cũng khó thụ thai hơn đấy và cái loại thứ ba đó là gì là u sơ tử cung dưới niêm mạc chính là à, vấn đề mà bạn nga này đang gặp phải về cái um, u sơ tử cung dưới niêm mạc như thế này thì kể cả kích thước có nhỏ đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến gì đến cái uh, sự làm tổ của um, của thai đấy, và thì gây ra khó có con hơn và loại u sơ cuối cùng đó chính là u sơ ở tại vị trí cổ tử cung đây cũng là một uh, dạng loại u sơ tử cung rất khó để điều trị bởi vì um, cái vị trí của u sơ tử cung nằm ở phía cổ này thì có rất nhiều những cái mạch máu lớn và chúng ta thì chúng ta phẫu thuật thì cực kỳ khó Vâng và thưa bác sĩ, đối với trường hợp mà bị tắc vòi trứng này đồng thời lại bị đa nhân xưa tử cung nữa như chị Nguyễn Thị Nga thì à, ta sẽ có những cái phương pháp chữa trị như thế nào và cụ thể từng phương pháp ạ? Để mà khám để có con thì nên đi khám cả vợ cả chồng trước đã chứ không phải là chỉ có một mình một mình vợ chồng cũng nên đi làm các xét nghiệm làm à, tinh dịch đồ để làm các nghiệm về máu xem có vấn đề gì không nếu mà thì chồng hoàn toàn bình thường khỏe mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung vào cho gì cho người vợ và thì ở trường hợp của chị Nga này thì bị tắc hoàn toàn hai bên ờ, vòi trứng và thì có cả về ờ, nhân sơ dưới niêm mạc thì mình ờ, khuyên rằng bạn có thể đến những cái trung tâm lớn để khám mà khám lại một lần nữa ở những nơi có thể thì có khả năng phẫu thuật và cũng xem xét cái trường hợp nếu mà dễ dàng mình mổ nội soi ra mà vòi trứng nó tắc dễ thông thì chúng ta có thể là thông vòi trứng và để hướng để có thai tự nhiên nhưng mà trường hợp nếu mà khi mà chúng ta uh, mổ nội soi ra mà hai cái vòi trứng nó tắc rất nhiều viêm dính và cực kỳ khó để để nong tách khi mà thì uh, nong tách nó có thể gây làm tổn thương các ờ, vòi trứng và các bộ phận xung quanh thì tốt nhất chúng ta nên thì kẹp cắt hai cái vòi trứng đó lại và thì và tiến hành làm thụ tinh nhân tạo cho ống nghiệm IVF thì uh, nó sẽ hiệu quả hơn và thì rút ngắn được cái thời gian uh, điều trị của bạn Nga đi. Vâng và theo như những cái phân tích vừa rồi của bác sĩ thì liệu trường hợp của chị Nguyễn Thị Nga thì à, có thể à, còn cơ hội mang thai tự nhiên được nữa hay không ạ? Trường hợp của à, bạn Nga đấy nếu mà thông tắc được thành công thì tỷ lệ có thai tự nhiên là có nhưng mà rất thấp đấy, rất thấp và còn nếu mà không điều trị gì cả không đi nong tách ờ, vòi trứng không thông thì ờ, hoàn toàn không thể có thai được tự nhiên